nơi đó chân thành khi hai ta về một nhà kép đôi mi cùng một giờ đôi khi mơ cùng một dân thức giấc chung một giờ khi ai ta chung một đường ta vui chung một nỗi vui nước mắt rơi một dòng sống chung nhau một đời sẽ dám hứa về chuyện ngày mai anh vơ về chặng đường dài sẽ luôn yêu nay và anh chỉ cần có thế đến lúc hai ta giận hơn nhau anh giàu gì chứ không sâu xa anh sẽ không bao giờ dối cha giàu gì chứ không sâu xa khi đã yêu là không thể phôi pha giàu gì chứ không sâu xa yêu cùng yêu vui cùng vui mà đau cùng đau và tất cả thứ anh có anh đã cho chưa đợi bao lâu anh không nói ra nghe trong lòng mỗi xa xót xa vì sao khoảng cách nơi xa quá biết đâu tình yêu ta mau nhạt nhòa vẫn nơi đây chỉ có mỗi anh và ngày buồn mang theo cơn gió lạnh bao thứ thách luôn ở phía trước liệu rằng ta có vững bước vượt qua em đừng lắc co lắc co lắc co lắc cái đầu chỉ là yêu thôi không cần mất cơ mất cơ mất cơ mất cơ đầu ngại ngùng em cứ lặng phía sau nhưng điều anh mong là có nhau yêu đã lỡ yêu nhau rồi thì khai thật đi cần chi phải giấu nếu như anh là mây hãy mang mưa đến đây và tưới mặt những ngày khô khăn mang yêu thương chỉ mình em trừ tiếng yêu trên bờ môi đã đến lúc phải nói ra Em xa nhớ anh có khỏe không Anh lâu lắm không biết

phía sau vẫn luôn có anh vẫn luôn có anh âm thanh luôn gượng cười nếu như có đôi lúc cảm thấy cô đơn đừng nên cố gắng tay nắm sai đường nếu như có đôi lúc mọi thứ tốt hơn đừng nên nhắm mắt yêu đến hai người giờ người đang bước bên ai không phải chúng ta không thuộc về nhau chúng ta không thuộc về nhau em hãy cứ đi bên người mà em cần trái tim không thuộc về nhau giấc mơ không là của nhau xóa câu ca buồn chịu mưa anh là xóa luôn yêu thương ngày xưa rồi chúng ta không thuộc về nhau không thuộc về nhau không thuộc bên sao mang theo gọi người oh, oh. xin cho ta tan vào những đêm đuối mê man khi em ghé ngang đầy chợt mang sắc thứ thiên đàng và cho những chẳng thể cách xa ông bà anh yêu nhau thời chưa có tivi ông bà anh yêu nhau thời chưa có xe hơi ông từng đưa bà anh đi dạo quanh trên con ngựa rất thông nhất màu xanh thì về đâu về đâu cũng là thế mà yêu đằng sau đằng sau để rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ oh, đi về đâu về đâu cũng là thêm mà yêu đậm sâu đậm sâu đi rồi chia xa xa xa xa xa xa xa rồi đã thôi thôi thôi thôi nhưng nhớ đi về đâu về đâu cũng là thêm mà giờ cơn mưa thấm đẫm cô đơn cứ phải nghĩ hoài giờ ai kia đang ở đâu Và đang vui như thế nào yo